tất cả các bạn hôm nay tình trung vn lại quay lại với các bạn với bài 12 của giáo trình hán ngữ 1 và bây giờ chúng ta sẽ viết chữ cùng nhau đây là cùng tập viết à, và chữ thứ nhất chúng ta có cái từ chiều là lâu rồi các bạn viết như sau nhé thứ nhất như này các bạn đọc là gì chiều và cửu là lâu rồi người ta thích số 9 cũng bởi vì là chữ số 9 nó đọc phát âm giống hệt như cái từ mãi mãi này chiều này là lâu rồi lâu lắm rồi không gặp bạn nói nào háo chiều phú chiền háo chiều phú chiền lực háo chiều phú chiền lực chữ chen này thì ở trên là gồm có bộ uh, ở dưới là bộ nhi cho bé bước hai chân đội cái mũ đi gặp ai đó đúng không lâu lắm rồi không gặp tiếng anh là long long time no see đấy đúng không thì chúng ta sẽ làm khó chịu của chen là lâu lắm rồi không gặp từ kế tiếp các bạn có từ sân thỉ sân thỉ các bạn viết như sau đầu tiên này đầu này ba cái xương sườn này áo mắt ngang thì bạn gọi nó là chữ gì chữ sân sân này thì âm văn việt gọi là chữ thân nhé đầu đầu ba số sửa hào phát ngang chữ thì bạn làm nhá nhân đứng bộ mộc thêm cái gạch thì chữ này là là có chữ thì nó đây là chữ thể nhân đứng tức là con gì ạ con người nhân nhân đứng thế còn ở dưới bên cạnh thì nó là bộ diện bộ mộc mà gạch ngang này gọi là chữ bản nhé tiếng trung đọc là bật thì cái này có nghĩa là cái, gốc cây cây thân thể là cái gốc của con người con người muốn phát triển muốn à, thể hiện cái ý tưởng gì của mình cũng phải có sức khỏe tốt đúng không ạ à, nì sân khí hỏ mà bạn sức khỏe tốt không ủa sân khí khấn hỏ tôi sức khỏe rất tốt à, bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp cùng với nhau với một cái ờ, từ khác đó là bẩn chữ bẩn chữ là quyền vở thì các bạn viết như thế nào đầu tiên như này bộ mộc đúng không gạch ngang cả đọc là bẩn nó người gọi là bản bản này tư bản cũng dùng nó chữ chữ ất móc gạch ngang chữ người ta chữ từ bẩn chữ là quyền vở uống hoài y bẩn bẩn chữ tôi mua một quyền vở của này mải này y bấn bẩn tử của mải y bấn bẩn tử của là tôi nhé mải là mua nhé y bấn vận tử ở đây ta có trên mải đầu tiên đó là bộ này cái này người ta cũng đắt Đấy. ở dưới anh đại có hai cái tóc trên đầu mình gọi bộ này bộ đầu đầu cái đầu tiếng trung đọc là thấu uống mà y bấn bẩn sự tôi mua một quyển vở thì bẩn là lượng từ của những thứ gì sách vở tạp chí từ điển ví dụ y một quyển sách y bấn bẩn sự một quyển vở y bẩn trá chữ một quyển tạp chí rốt cục bẩn là lượng từ của sách vở tạp chí từ điển y bẩn xứ điển một quyển từ điển cũng được nha bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp sang một từ khác là ý xin phong tức là một cái phong bì thế xin phong thì các bạn viết như thế nào đầu tiên xin thì các bạn viết như sau đầu tiên là bộ nhân nhân đứng chấm đầu nhị khẩu cái này bạn đọc là xin âm việt là chữ tín tín là bức thư thì do ai viết ra do người viết ra bạn có bộ nhân nhân đứng à, chấm đầu nhị khẩu bạn có chữ này là chữ ngôn và tiếng tàu gọi là gì dé chấm đầu nhị khẩu thế còn bộ ngôn nữa như này như này gọi là bộ ngôn à, ngôn bộ còn ngôn này là ngôn gì? ngôn chữ Đấy. ngôn từ mà người ta viết ra thì đó là bức thư giữ chữ tín hơn giữ bảng cũng chính là chữ tín này em hứa với anh em viết một cái thư đúng ngày này tháng sau giờ này em sẽ trả tiền cho anh và đúng ngày đó chúng ta thực thi được cái những gì chúng ta viết ra vậy là chúng ta đã giữ được chữ tín chữ dự tín hơn giữ vàng cũng chính là chữ tín này thế còn chữ phân thì bạn làm như sau hai thổ đấu đầu nhau bên cạnh là có bộ gì bộ thốn cái này bạn nào là phân ở việt là chữ gì chữ phong hai thổ thì tạo ra chữ khuê là một cái đồ vật hình tam giác ở trong uh, uh, văn phòng để mình viết uh, gọi là phòng đọc sách ấy, uh, hoặc là viết chữ ấy. tiếp tục ta có một bộ nữa là bộ thốn thốn tiếng trung người gọi là tấc tấc đất tấc vàng hoặc là một cái gì đó nhỏ bé ý cơ xin phong là một cái phong bì nhưng mà ngược lại y phân xin thì lại là một bức thư chúng ta viết nhé à, y phân xin thì lại là một bức thư ý cứ xin phong thì lại là một cái phong bì còn y phong xin tức là một bức thư cái này nó hơi đảo nhau nghĩa ngược nhau luôn từ kế tiếp chúng ta sẽ sang một cái từ tên là tâu tâu là đều thì các bạn viết như thế nào đầu tiên là bộ uh, thổ đi sau đó nét phẩy ở dưới là bộ diệu bộ nhật bên cạnh bạn viết bộ liễu cái này bạn đọc là tâu tâu là gì đều con cái việc đó là chữ đô nhé. đô tức là đô thành Vì sao về tu thủ đô mình dùng chữ đô này được nhá à, thổ này phẩy này nhật tạo chữ giả giả là tôi à. thế còn bên cạnh là bộ gì bộ liễu giống như cây liễu này bên hồ ông à? là đều của mình tâu lái chúng tôi đều đều đến tham ơn tâu truy họ đều ghi ví dụ như thế từ kế tiếp các bạn có một cái từ là từ chen tỉ chen tỉ các bạn có nghĩa là cái bút chỉ bộ kim bộ kỳ bộ khổ nên là đọc là chen nhé âm vâng, viện là chữ diên diên bút thế chữ tỉ thì bạn viết như nào trúc mặn cái này bạn đọc là tỉ ở vâng, việt nó là chữ bút nhé thì chữ diên đầu tiên giải quyết này Đấy, bộ này là bộ gì bộ kim ngày xưa hút rất là đắt đúng không dùng vàng mới mua được Đấy, kỳ chúng ta ngồi bên cái bàn uống trà nói vài câu rồi là biết nó dưới là bộ khẩu mà theo chữ tỷ là hai chữ ca này các bạn thấy giống cái lá trúc ta gọi bộ này là bộ gì bộ trúc ở dưới bạn có bộ gì bộ mao mao là cái gì lông bút ý quản là quản bằng trúc và bòi là bằng lông đâu còn gì đó đúng không Intricenti là một chiếc bút chì cái từ kế tiếp mà chúng ta sẽ viết cùng với nhau đó là từ sâu khua yuán sâu khua yuán là người bán hàng sâu thì các bạn viết như thế nào đầu tiên là bạn có bộ này bộ truy đây bạn đọc là sâu ta gọi chữ này chữ thụ thụ hóa viên bán hàng là như nào bán con chim đúng không truy này là con chim lông à, lông ngắn này truy ở dưới bộ khẩu thì uh, bán thì phải nói dăm câu gì khách hàng cho người ta thích đúng không để bán được hàng bán bán con chim à, à, nói vài câu cho khách họ mua chữ khuộn là gì bán à, là hàng hóa nhân đứng này số 7 này ở dưới bộ bối cái này đọc là gì khổ là chữ hòa thụ hóa viên thì ờ, nhân đứng với cả số 7 thì tạo ra chữ hóa hay có nghĩa là gì? biến hóa thế còn bộ bên dưới là bộ này bạn gọi nó là bộ gì bộ bối tức là tiền hóa này tức là hàng hóa hàng hóa thì là về dùng diện người ta biến hóa từ hàng hóa trở thành điện thành tiền hoặc là dùng tiền thì để làm sao mua được hàng hóa khuôn là hóa ví dụ như là là à, sâu khô doán thì cái nguyên cả câu nó có nghĩa là người bán hàng chữ doán thì bạn viết như sau bộ khẩu ở dưới là bộ diện bộ bối cái này bạn đọc là doán vân vân về chữ viên trên khẩu dưới bối à, nhân viên là người mở mồm ra chỉ toàn bàn chuyện là lương bối là tiền mà tiền lương em làm sao chả chăm chỉ làm gì thì nên cả cuộc đời mình chỉ là nhân nhân viên à. 我爸爸是售货员 bố ừ. tôi là nhân viên nỉ mà mà sự sâu khô yuán mà mẹ bạn phải là nhân viên không thà mình tông sự sâu khô yuán họ đều là nhân viên từ kế tiếp chúng ta cần phải học đó là một cái lượng từ lượng từ này tên là chư chư thì gọi là như sau đầu tiên là có bộ diện bộ một thường là hướng với cành cây mà cái này là đọc là chư nhé nó gọi là chữ chi hoặc là chi nhánh mộc này thập này và bên dưới là có bộ diện bộ hữu này chư là được từ gì dạng cành nhánh uh, dạng ống nữa ý à, chữ la chú một ngọn nến ý chữ tỉ một cái bút lúc nãy mình vào cái chen tỉ là bút chì đúng không ạ y chữ chen tỉ là một chiếc bút chì tôi có một chiếc bút chì úa hiểu y chứ chen tỷ các bạn viết cả câu nhé của này hiểu này y chứ chen tỷ diệt bút này, của hiểu y chứ chen tỷ của là tôi này hiểu là có này y 之间bị mình nhắc lại nhé chứ là lượng từ có gì dạng cành nhánh ví dụ dạng ống này à, à, ví dụ như là y chữ la chú một ngọn nến y chữ pì một cái bút đó từ kế tiếp chúng ta sẽ đến với nhau đó là từ lái lái là đến nhé thì bạn viết như sau ngang bắt ngửa ngang sổ bắt úp cái này gọi đọc là lái âm tiếng việt gọi là lai hay là tương lai những gì sắp đến với mình là tương lai là lái nhá từ này nó sẽ ngược với cái từ này truy âm việt là chữ gì chữ khứ những gì đã đi qua là quá khứ những gì sắp đến là tương lai lái thường cái xu thế của hành động nó sẽ hướng về phía người nói ví dụ bạn đang ở nhà thì bạn mời bạn trai của mình đến nhà bạn sẽ nói nghỉ lái buổi chia à nghỉ lái buổi chia à anh đến nhà em đi còn nếu bạn ở trường thì bạn cái bạn bảo bạn trai đến nhà mình thì bạn phải nói nghỉ truy của chia à nghỉ truy của chia à anh đi nhà em đi bởi vì hành động có hướng về mình không không đó. lái và truy nó khác nhau điểm đó hành động là hướng về phía người nói thì bạn dùng lái và đi xa khỏi người nói bạn dùng truy còn đi đâu không biết không quan tâm đúng không chỉ cần không hướng về phía mình là mình bảo truy tất đấy là sự khác biệt giữa lái và truy à, thì bây giờ mình viết cả câu đó ra nhỉ nỉ lái của chi a nỉ lái của cha bằng anh đến nhà em đi nỉ lái của trà trên bộ miên dưới bộ thủy miên là mái nhà thủy là con lợn trên người và dưới lợn là ra cái nhà còn ba là khi bạn rủ dây gạ gẫm trên bộ khẩu đằng sau chữ ba khi rủ dây gạ gẫm bạn phải dùng cái cái mồm và phải làm sao phải, à, đằng sau là cái chữ chỉ phát âm của nó chữ ba nhá nì lá của chị em à anh đến nhà em đi nhá chữ cuối cùng trong ngày hôm nay chúng ta cần phải học đó là tên riêng khé phan điền phương tên một người trung quốc các bạn sẽ viết chữ điền trước nhé khén này thì các bạn viết một cái bộ khẩu đấy ở trong dấu cộng à, cái này bạn đọc là khén là diện là điền điền này là ruộng nhé ruộng chia bốn cấp thế còn chữ phang là nào bộ thảo thảo đầu này sau đó chữ phương nha đây này bạn đọc là chữ diện chữ phang hay còn gọi là phương thế chữ phương nó gồm những cái diện trên là có bộ diện bộ thảo ở dưới là chữ phương này có nghĩa là gì phương phương hướng thế tại sao mà tên người lại dùng chữ phương này mà không dùng chữ phương hướng là bởi vì cái chữ phương này này thì nó có nghĩa là tiếng thơm tiếng thơm để muôn đời đó à, thì ta dùng cái này hay hơn đúng không của chèo thiền phan tôi tên là điền phương à, nghỉ sử thiền phan mang bạn có phải là điền phương không của bú sử thiền phan tôi không phải là điền phương các viết cả câu thử nhé của bú sư thiền pháp của bú sư thiền pháp của là tôi này bú sự là không phải này thiền pháp youtube.vn hướng dẫn cho các bạn xong bài 12 à, của giáo trình Hán ngữ 1 việc các bạn về nhà này viết bài khóa ra vở chụp ảnh up lên trên nhóm đọc bài khóa cũng up lên trên nhóm facebook của chúng ta bài tập làm hết trước khi làm thì xem cái hướng dẫn của mình đầy đủ từ đầu đến cuối của bài 12 xem mình hướng dẫn làm sao để làm cho nó chính xác và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau ở bài số 13 tiếng Trung trường VN chúc bạn học tiếng Trung thành công Chào tất cả các bạn, hôm nay tiếng Trung chuyên VN sẽ quay trở lại cùng với các bạn với bài 12 của giáo trình Hán ngữ 1. Bước 1 các bạn sẽ đọc qua từ mới cùng mình. Háo chiểu, thân thể, tha mân, tâu, tung xị, chen tỷ, sâu của yuán, chư, giải, lái, bẩn dự, xin phân, thiến phang, bài. Bước 2, bạn sẽ quay về phần bài khóa và đọc qua cùng với mình. Lão sư, nín khó, Thầy giáo, chào thầy. Ní khó, chào em. Khó chịu cúi chen lỡ. Lâu lắm rồi không gặp. Nín sân thí khó mà. Thầy sức khỏe tốt không? Hấn họ, rất tốt. Ní ba bà mama họ mà. Bố mẹ em khỏe không? tham ơn tâu khấn họ. Họ đều rất khỏe. Đoạn số 2. Uống mải chen bỉ. Tôi mua bút chì. Ní mải sấm tung dị. Bạn mua cái gì? Uống mải chen bỉ. Tôi mua bút chì. Nếu chỉ chứ, bạn muốn mấy chiếc? chứ muốn hai chiếc sớm còn muốn cái gì khác không giải lại thêm san cơ bẩn dự ba quyền vợ sứ cơ xin phân mười cái phong bì ta quay lại phần từ mới háo chiều là lâu lắm rồi háo chiều búi chen là lâu lắm rồi không gặp nín sân thí khỏ mà ông sức khỏe tốt không tham ân tâu khấn họ họ đều rất khỏe tung si là đồ đạc nín mải sớm tung si bạn mua đồ gì bố mải chen bì tôi mua bút chì Niel chỉ chữ bạn muốn mấy chiếc Chữ là lượng từ những gì dạng cành nhánh Ví dụ ít chữ xấu chữ một ngón tay Ít chữ bỉ một cái bút Ít chữ khoải chữ một cái đũa Chốt lại chữ là lượng từ những gì dạng cành nhánh Bản thân chữ chữ khi ta dịch sang âm Hán Việt Nó có nghĩa là chi tức là chi nhánh Sâu khu ở yuán là người bán hàng Của bú sư sâu khu ở yuán Tôi không phải là người bán hàng Nì sư bú sư sâu khu ở yuán Bạn phải là người bán hàng hay không Giải lái là thêm Giải lái san cơ bẩn chữ thêm ba cái phong ừ, một quyển vở sứ cứ xin phân 10 cái phong bì của phú sử thiến pha tôi không phải là điền phương của sư bái lão sư tôi là thầy giáo bạch sau đây chúng ta chuyển sang phần chú thích háo chiều bú chia lợn tức là lâu lắm rồi không gặp chúng ta quay sang phần bài tập ngữ âm phản quân phản quân sân thị sân trị tam sự tăng sứ chín nén chín yên dân mín khai khoa khai pha y chữ y篇y nén y thoán y chỉ y quả ý cung ý phiện vậy ra y sẽ đọc là ý khi từ kế tiếp kết thúc bằng dấu huyền chúng ta đi tiếp bí chữ sảng chữ tu chữ khu chữ bí chữ là cái mũi sảng chữ là cái cổ họng tu chữ là cái bụng và khu chữ là cái quần chín chữ tây chữ lây ma lây là chín sự là cái váy bây sự là cái chăn lây ma mệt không lây lợ mệt rồi ưa ma đói không ưa lợ đói rồi khửa ma khát không khửa lơ khát rồi lầng lớ lạnh rồi tùng lớ hiểu rồi xèo lớ nhỏ bé đi rồi sỏ lơ thiếu rồi chỉnh khưa nỉ thiên khửa nấng khẩn thấm háo lầm háo tùng mấy biểu, khẩn khẩn mạn hỏ hạn vậy ra nếu hai thanh ba đều nhau thanh ba thứ nhất sẽ đọc thành thành hai đọc liền liên tiếp trung ấn loạn chèn phần mềm tiếng trung In xứ in词điển từ điển Hàn anh xế sân sứ tháng à, ờ, nhà ăn của học sinh xin khóa su tiện nhà sách tân hoa cải cửa khai phạm cải cách mở cửa phán rúng phù tráng phồn vinh phú cường dân mín xin phú nhân dân hạnh phúc mấy lý lý想 lý tưởng cao đẹp bây giờ chúng ta nhìn tranh và mô tả trước sự sớm đây là cái gì trước sự sofa đây là ghế sofa trước sự tả in chi đây là máy in trước sự tiền đảo đây là máy tính trước sự su quê đây là tủ sách trước sự chua chữ đây là cái bàn trước sự y phấn hoa đây là một bồn hoa chứ sư sầu chi đây là điện thoại di động à, bây giờ chúng ta sang phần đọc to rõ ràng bài 3 ní mải sớm mắc bạn mua cái gì úa mải bẩn dự tôi mua vở ní ảo chỉ cơ bạn muốn mấy cái ôi eo san cơ muốn ba cái ba quyển khái eo pía rồi mắc còn một cái gì khác không trải lái sứ cứ xin vâng thêm 10 cái phong bì lẻm chữ chèn tỷ hai chỉ xong rồi trở lại câu hỏi bài 4 你叫什么名字？bạn tên là gì? 我叫范扬州，tôi tên là Phạm Dương Châu. 你是哪国人？bạn là người nước nào? 我是越南人，tôi là người Việt Nam. 你是学生吗？bạn phải là học sinh không? 我是学生，tôi là học sinh. 你在哪学习？bạn học ở đâu? 我在 BM 中心学习，tôi học ở trung tâm bờ mương. 你学习什么？bạn học tập cái gì? 我学习汉语，tôi học tập tiếng Hán. Khát ủy nám mà tiếng Hán khó không? Khát ủy bú thai nám tiếng Hán không quá khó Nì chu nà bạn sống ở đâu? Của chu khứa này tôi sống ở Hà Nội Nì tờ tiên khoa hao mà sư tu ở xảo Số điện thoại của bạn là bao nhiêu? Của tôi tiên khoa hao mà sư Số điện thoại của tôi là Lính chiều sư san Giao liều chiều Giao ba sư Hoàn thành hội thoại Ní mải sớm mơ Bạn mua gì? Bố mải xiềng treo tôi mua chuối Y chín tua sảo chén, một cân bao tiền? Y chín sư khoai ủ, một cân bốn đồng rưỡi. Ní mải chỉ chín, bạn mua mấy cân? Ủa mải sàn chín, tôi mua ba cân. Chí trừ y chín tua sảo chén, quyết một cân bao tiền? Chí trừ y chín ủ khoai, quyết một cân năm đồng. Ní mải chỉ chín chí dự, bạn mua mấy cân quyết? Ủa mải, ở ờ chín chí dự, tôi mua hai cân quyết. Ý cùng tua sảo chén, tổng cộng bao tiền? Ý cùng ơ sứa khoai, tổng cộng 22 đồng treo chi khuây khoa hội thoại giao tiếp ít phí yếu nải một chai sữa bò ý cơm men bao một cái bánh mì ý cơm mán thậu một cái bánh hấp ý cơm bao sự một cái bánh bao ý trang hoàn bao một tờ tin chiều ý chư chen bỉ một chiếc bút chì san cơ bẩn sự ba gần vờ sư chế đèn chứ hai cuộn phim lẻm cứ treo chuyện sư chế đèn chứ là bốn cục pin lẻm cứ treo chuyện hai cuộn phim y trang trừ một tờ giấy ý khoai tạm cao một miếng bánh ngọt ní mải sớm á bạn mua gì bố mải y phính phí triệu tôi mua một chai bia phính của tôi sở chén y chín táo bao nhiêu tiền một cân tàu một cân tàu là 500 gram bạn muốn mua đầy đủ cả kg bạn phải nói cung chín, ủ khoai 5 đồng sen treo y chín tua xảo chén chuối bao tiền cân ủ khoai ủ 5 đồng rưỡi khở lừa tua xảo chén y phính coca bao tiền một chai Liêu khoai liệu 6 đồng 6 Mán thậu tôi sở chén ý cựa Bánh hấp bao tiền cái Ủ máu 5 hào Quảng bao tôi sở chén y chang Báo ra buổi chiều bao tiền tờ Ủ máu 5 hào Tên chứ tôi sở chén y chía Pin bao tiền cục Sư khoạn 4 đồng Treo chuyển tôi sở chén ý cựa Phim bao tiền cuộn Ở spa khoại 28 đồng Trên đây tiếng Trung.vn vừa hướng dẫn dứt điểm cho các bạn cái bài uh, ờ, 11 à, bài 12 của giáo trình Hán ngữ việc của các bạn là gì về nhà này sẽ à, làm hết giải quyết hết cái phần à, bài tập này việc tiếp theo các bạn làm gì các bạn sẽ phải à, giải quyết hết cái ờ, phần ờ, từ vựng và bài khóa đọc 5 lần lần thứ sáu up lên YouTube đúng không nào sau đó các bạn còn phải làm gì nữa nào các bạn à, viết chính tả nội dung bài khóa từng chút chút một và cũng nộp vào nhóm học tiếng Trung online để tôi chấm và chữa các cái lỗi sai cho các bạn à, có một số bạn hỏi một câu là à, đăng ký lớp học tiếng Trung online thì có gì hay hơn là học miễn phí ở trên kênh của thầy có các cái hay như sau một là sẽ được tham gia nhóm học tiếng Trung online và sẽ được tôi chấm điểm ví dụ các bạn có thể xem cái à, các lớp học tiếng Trung online như sau đấy ví dụ các bạn thấy các bạn trong lớp là người ta đang làm bài tập này đấy, tôi chấm điểm này đấy. đấy tôi sẽ sửa các lỗi sai và chấm điểm cho các bạn đấy đấy là những cái lợi của lớp học tiếng Trung online thế thì à, còn cái lợi gì nữa không cái lợi nữa là sẽ được uh, kiểm tra và làm các cái bài tập ở trong đó và nhận được khối lượng bài vở một cách đầy đủ trong khi các bạn học uh, lớp uh, tức là các bạn chỉ xem ở trên kênh không thôi thì kiến thức nó chỉ chiếm được khoảng 1 phần 3 phần 4 thì nó không mang tính hệ thống tiếng Trung.vn chúc các bạn học tiếng Trung thành công